Con chào các bạn, hôm nay mình làm cái nghĩa là này là sữa đậu nành này các bạn. Đó. Sữa sữa đậu nành. À. Với cái này là cái um, dầu ô liu. Đó. Làm cái mặt nạ để mình massage mặt cho bà xã cho trẻ um, 20 tuổi không? đó đủ rồi không cần nhiều đó bây giờ mình á đụng lên nữa nó sữa đồ nành cho làm cái da mặt mình nó mịn màng đó, mịn màng ừ. cái này mình chỉ đánh lên mặt chà chà lên mặt vậy thôi ừ. Ừ. dầu liêu với phô nặng với cây cũ của khoai tây giờ mình mới apply vô trong cái à, gương mặt của bà xã mình đó, thì bây giờ đó, đó là như vậy thôi không, giờ mình cái trà lên để mình massage bằng cái à, đó. tôi cho ai ừ. That close right rồi massage hậu đây nhưng mà như vậy đó là sẽ trẻ được hai chục tuổi này là giặt ờ, giặt mặt hả hả giặt phải không hả ừ. hổ giặt mặt hả no. không không giặt mặt <laughs> chứ giặt cái gì hả cái gì đây ừ? giặt mặt chứ hả này là giặt mặt chứ cũng động động tác cơ yes yes ừ. Ờ, giặt đồ hả giặt đồ thì cái này cũng giặt mà ừ? giặt mặt hả không No. oh no. Giặt tròn no. Yes. Giặt mắt no. Giặt giặt chén. Hả? Hậu trợ lý của anh Hảo ở ờ, Nha Trang đó. Hả? Rochan. Rochan hả? Chứ không có giặt chén nè hả? No. Dạ. Ừ. ừ. Rồi sai. rửa rửa đồ rửa, rửa, giặt đồ hay là rửa đồ pha cà phê rồi pha cà phê rồi hả em pha cà phê rồi hả làm như vậy khoảng chừng 15 phút rồi mình để cho khô rồi mình đi uh, mình đi uh, rửa bằng nước lạnh rửa lại bằng nước lạnh à, làm sẽ làm săn da mặt các bạn không cần phải đi uh, tẩm bị viện bơm chắc cái silicon trong đó, da mặt sẽ căng ra thì sẽ bớt lão hóa là như vậy đó thì trong cái củ khoai này nó có cái chất đó trong cái sữa đậu nành nữa mình nấu sữa đậu nành đó các bạn mình lấy ra với dầu ô liu đậu hỗn hợp lên đó, trà đó đánh đánh đánh mặt cổ cổ cho nó căng căng da ra nó già không có về ha trẻ trẻ hai chục tuổi ha ờ, dân giờ chúng ta đi về chúng ta về chúng đi về dân giờ đi go á sẽ smart lên straight giờ window ý gì Uh, Japanese uh, they do legit. Uh. Avocado. Oh. Avocado before? I don't do it though, but New style. Đây bây giờ nó nó khô rồi đây và lấy cái dao cắt bớt ra, cắt Yes, a little bit. Yes. Yes, it is. Yes, it is. H-E-T. các bạn thấy da mình nó hơi ngứa ngứa bên nó giống như là nó, cái bút nó, nó siết lại đó nó đang coi ảnh hưởng giờ chết à, các bạn xoay là chỉ đánh một là đánh vòng không đánh ngược lại không đánh chỉ đánh cái vòng theo kim đồng hồ á chứ không đánh ngược lại đó như vậy đó. thì đánh xuống rồi đánh lên này nè đó ừ. rồi cắt ờ, nó, nó mỏng như vậy nè thì nó, nó đưa vô mấy cái chỗ Đó. Để nào, để có vừa thì mình đấy. Như vậy đã. Đó, về siêu. Siêu. Bye bye. Bye bye, bye bye. Nhưng bây giờ các bạn dùng cái khăn miệng. Xong rồi. À. that guy. Police, uh, so police or something. oh. Did you force my face? Yeah. Oh, okay. We time I heard it. you get in the store. Uh -huh. Yeah, see? Uh, see? Right here. đông đông đông đông mù gió <laughs> hết rồi help it. oh, there. See? Now, uh, see outside the face. Uh, look uh, younger. to, to where the year younger. Okay. Mm -hmm. Really? See? Oh, yes. Uh, don't meet the silicon, uh, <laughs> meet the uh, Philip. No, uh, show you later. <laughs> mm -hmm. See? Uh, okay. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Oh, my God, see? See me. with me again. Oh, no, Yeah, always. <laughs>